mấy bạn thì uh, hôm nay uh, mình sẽ ra ờ, một cái uh, video nho nhỏ uh, ăn cũng đơn giản thôi tại vì ở trong nhà có một số vấn đề nên là mình sẽ ra ngồi đây ngồi ăn để cho nó mát với lại mình ở dưới quê nữa cho nên là uh, khung cảnh này các bạn cũng đã thấy rồi <laughs> thì, thì hôm à, quý khán giả thì hôm nay kênh thắng gò vlog có thêm một thành viên mới đó là tên là trần nhí à, à, thay cho thánh ăn gà rừng thì rừng đi à, làm lúa ở an giang rồi quý khán giả cho nên đây là những viên mới hôm nay à, như ý sẽ thử thách à, ăn món à, bún bún với thịt vịt thử thách ăn nguyên tô bún luôn và thêm hai cái đùi gà nữa à. bây giờ mình sẽ tiếp tục vào video thì à, các bạn cũng thấy đây là bún và canh chua ờ, ở đây mình ở dưới quê cho nên là ông mà quý chị hiện ở ngoài trời rất là mát cho nên là nó sẽ không có uh, như ở trên xì phố nè đây là bún nè thì uh, mình sẽ bún đi lấy lấy cái muỗng chứ nè đây. là bún à, đây là canh chua canh chua thịt vịt ở dưới ở dưới quê mình á thì ờ, cái này rất là phổ biến món canh chua lẩu lẩu chua lẩu chua nghe lẩu chua như quý khán giả này diễn viên mới diễn cho nên chưa được hay quý khán giả thông cảm nha đây là thịt vịt nè rồi đó mình sẽ bắt đầu thì ở dưới quê mình nó vào 5 ờ, giờ mấy 6 giờ thì người ta cũng ờ, nhà nào vô nhà đó rồi không có kiểu như là đi ờ, qua thì sớm chơi như hồi đoàn nữa ừ. là bún món này thì nó cũng giống như là các món lẩu bình thường thôi nó cũng có vị chua mặn ngọt đâu dịch uh, dịch này là uh, do um, dịch ở dưới quê nên nuôi thì nó sẽ rất là dai hơn ừ. nè đây là bún cái này mình uh, hờ chiều do nhà mình có tiệc cho nên là mình có làm cái lẩu xương xương đó mấy bạn nè đây là thịt gà cái này là do um, à, nhà vườn á gà vườn nó rất là dai nó không giống như là gà công nghiệp như ờ, ở ngoài chợ bán à, mùa vị nó cũng à, giống như à, mấy cái món mà ở ngoài chợ bán vậy đó không mà họ không có nói gì tới món này người ta cũng có biết rồi mình chỉ coi cái cách diễn thôi trời lại còn kể câu chuyện ở quê đi cho nó người ta nó hăng á rồi ok rồi ờ, Thì ở dưới quê mình á Vào buổi chiều này thì nó gió rất là mát Ở nhà mình cũng ở gần đồng á Không có nhiều nhà lắm Cho nên là mặn nhà nào mới chơi <laughs> Nhưng mà để một máy thôi Tại vì ấy Không sao Thì ờ, ở đồng đồng không à đồng gió rồi á à, cũng à, gắn liền nhiều tuổi thơ tuổi thơ cũng dữ dội mình mới đi học về cho nên là cũng quay luôn chứ chưa có ăn uống gì hết trơn nè nè là nghe không nhà mình thì ở trong cách xa trường lắm không có gần trường đi học chạy cũng phải hơn nửa tiếng hoặc là 15 phút mới tới trường mà như phần đường thì nó vắng nên phải đi học về sớm thì trễ và không dám vô nay đi học về sớm cho nên là mới quay clip thôi chứ thường ngày đi học vào bảy tám giờ mới về bún thì ở dưới quê mình các bạn thấy rồi đó à, mình đang quay ở bên hông nhà cho nên là cảnh nó cũng à, hiu hắt lắm nó ít người với lại thì à, ở xung quanh nó đây toàn là đồng nhiều hơn là nhà nhà mình thì ở cách xa trường học lắm cho nên là chạy vào đây cũng xa ở trong đó cũng có nhà ở nữa cho nên uh, xe chạy cũng uh, thường xuyên mà hiu, hiu lắm hắt nó bị gãy cái giò rồi cho nên là mấy cái bàn này mà cái cái bàn này thường là gia đình ở dưới quê người ta sẽ, ở trên thì bớt người ta sẽ bỏ rồi người ta thấy không xài luôn ở dưới quê thì nó khác ở quê là ta thấy là người ta có thể thay đổi lại ví dụ như cái này rất luôn thì ta cắt cái này luôn người ta đóng lại cái cây khác trải thêm cái bàn nữa là được rồi nè đùi gà mình nay tao nói chuyện không mà nha chưa hết nữa má nó cay ừ, nó ngon nó ngon mấy bạn ơi biết đi học về đói không ăn gì cũng ngon hết trơn cái này là rau nè gồm ở đây thì có rau muống rau muống nè quế nè thịt vịt nè cái này là gì này rau gì ờ, chứ ở này là giò này là rau này là thịt vịt cái này cũng là thịt vịt luôn thì tối quý vị ơi này quay dễ quá thì mấy bạn cũng thấy đó à, mình quay giờ à, khoảng chừng chiều rồi à, cũng 6 giờ mấy 9 à, giờ 6 giờ mấy rồi cho nên là cho nên là hơi khung cảnh nó cũng xuống đi tối dần rồi cho nên là mình không được ăn được nhiều nữa không có nói chuyện với mấy bạn nhiều cho nên là hẹn mấy bạn á là đợi mình vào một cái clip sau mình sẽ ăn cái món mà có thể cho review các món à, hăng quen ở dưới đồng quê cho các bạn biết bye bye